Chào chị, mình nghe rất là nhiều người nói về BCA Solution và giải pháp kinh doanh online 4.0 Vậy à, BCA Solution là công ty gì? Solution có nghĩa là giải pháp BCA Solution là công ty cung cấp giải pháp công nghệ marketing cho người kinh doanh online tạo một hệ sinh thái kinh doanh toàn diện cho người khởi nghiệp bao gồm giải pháp marketing tìm kiếm khách hàng, quản lý nhân sự, tài chính, làm phán giá, giao nhận, vân vân nhằm mục đích phân phối các sản phẩm trong hệ sinh thái của BCA Solution, tức là giúp người kinh doanh tạo dựng một doanh nghiệp thông minh của chính mình trong hệ sinh thái này. BCI Solution bán mặt hàng gì? Trang thương mại điện tử của BCI Solution là BCI Living, phân phối gần 200 sản phẩm chính hãng chất lượng cao nội ngoại nhập từ Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu, Úc, Mỹ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Ngoài ra, chúng tôi còn có sản phẩm về tiện ích và tiêu dùng. Tôi thường hay được nghe nói ứng dụng của Data Center của BSA giúp người tham gia không cần phải tự chạy quảng cáo Vậy Data Center là ứng dụng gì? Đây là một giải pháp marketing chạy quảng cáo đa kênh do Beside Solution với đội ngũ marketing hùng hậu, chuyên nghiệp trực tiếp triển khai tìm kiếm và phân phối data khách hàng có nhu cầu cho người đi kinh doanh. Nó tương tự như Grab, Uber kết nối người muốn đi xe với tài xế. Grab thì trong lĩnh vực vận tải, còn Bizai Solution là trong lĩnh vực kinh doanh online. Với Data Center, người kinh doanh không cần phải lo lắng về việc tự làm marketing online để tìm kiếm khách hàng nữa. Khi tôi vào đây cụ thể thì tôi sẽ làm gì? Cái đó tùy thuộc vào định vị của bản thân bạn. Ở góc độ thứ nhất, bạn muốn phân phối hàng hóa, bán hàng, kiếm lợi nhuận. Bạn có thể thấy quy trình của một người bán hàng online bình thường trên Facebook là tìm kiếm nguồn hàng, đàm phán giá, nhập hàng, quản lý tồn kho, chạy marketing để tìm kiếm khách hàng, chốt đơn hàng, chăm sóc khách hàng, giao nhận hàng, vân vân, rất nhiều đúng không? Đó là quy trình thông thường. Còn tại đây, ở BSI Solution có giải pháp và đội ngũ giúp bạn làm tất cả mọi khâu trừ ba khâu quan trọng nhất bạn phải làm đó là tư vấn khách hàng để chốt đơn chăm sóc các nhu cầu của khách hàng để tạo cho bạn một hệ thống khách hàng trung thành và các khách hàng này sẽ thuộc quyền sở hữu của bạn mãi mãi. Và thứ ba, cuối cùng là đếm tiền chính là nhận hoa hồng của bạn đó. Ở góc độ thứ hai, nếu bạn muốn tạo ra một doanh nghiệp có hệ thống phân phối và khách hàng rộng khắp, Beside Solution có đầy đủ nền tảng về marketing, hệ thống công nghệ và quy trình huấn luyện để giúp bạn thực hiện được điều này. Chị có thể giải thích rõ hơn về cái điều gọi là mô hình nhượng quyền franchise trong kinh doanh online của Beside Solution được không ạ? Bản chất của kinh doanh nhượng quyền là cho phép cá nhân và tổ chức được phép kinh doanh hàng hóa và dịch vụ theo phương thức và hình thức kinh doanh của bên nhượng quyền. BCI có một chính sách affiliate cho phép bạn có thể mở rộng không giới hạn hệ thống đối tác kinh doanh và cộng tác viên của mình bằng cách phát triển thêm đối tác kinh doanh và cộng tác viên không giới hạn. Bạn sẽ được hưởng một phần lợi nhuận từ doanh số của hệ thống phân phối đó. Hiểu một cách đơn giản, bạn sẽ đại diện công ty nhượng quyền kinh doanh online cho những người muốn kinh doanh online. Đặc biệt, đây là một hệ sinh thái kinh doanh mà các quy trình kinh doanh, quản lý, marketing sẽ được trực tiếp công ty đứng ra chuyển nhượng và đào tạo cho đối tác kinh doanh của mình. Chính vì vậy mà người đi kinh doanh sẽ không cần phải tốn thêm các chi phí trong quá trình chuyển nhượng thương hiệu. BCA Living là gì và có gì khác so với những trang thương mại điện tử hiện nay không? BCA Living là trang thương mại điện tử trực thuộc BCA Solution, nơi đây tập hợp tất cả các sản phẩm mà bạn có thể kinh doanh. Hiểu nôm na giống như một siêu thị online mà bạn chính là chủ sở hữu. Điểm khác biệt là BSA Living là một nền tảng giao dịch tương tác thế hệ mới. Gọi như vậy bởi vì các trang khác hiện nay thường khách hàng sẽ tìm vào trang, lướt và tự chọn một sản phẩm, một mẫu tin nào đó. BSA Living tương tác trực tiếp với khách hàng truy cập, tư vấn để giúp họ chọn ra một sản phẩm phù hợp với nhu cầu của họ, giải đáp tất cả các thắc mắc trong quá trình chọn mua và giao hàng chăm sóc hướng dẫn trong quá trình sử dụng và sau khi sử dụng. Đây là điều mà không có bất cứ một trang bán hàng online nào có thể làm được. Với Beside Living, khách hàng luôn được tư vấn và đồng hành một cách hoàn toàn miễn phí 24 trên 7. Ai là người phù hợp với mô hình kinh doanh online của Beside Solution? Slogan của Beside Solution đó là hệ sinh thái kinh doanh online cho mọi người. Khi nói đến mọi người, có nghĩa là mọi người ai cũng có thể làm được tất cả. Tuy nhiên, vì sử dụng nền tảng công nghệ cho nên những người có khả năng nhanh nhạy với công nghệ sẽ có những lợi thế nhất định. Nói là nhất định vì thực ra công nghệ thì đều có thể học được và BSA đã tạo ra một hệ thống công nghệ cá nhân hóa để bất kỳ ai cũng có thể sử dụng một cách dễ dàng. Điều quan trọng nhất đó là mọi người ở đây là tất cả những người muốn thử sức kinh doanh, muốn kiếm thêm thu nhập, muốn thay đổi cuộc sống, muốn làm chủ tài chính của mình và tất cả mọi người đều có thể kinh doanh với BSA Solution. Tôi không rành về công nghệ marketing, tôi có làm được không? Nếu bạn rành về marketing, công nghệ đó là một lợi thế. Còn nếu bạn chưa rành thì bạn có thể học bởi vì những công đoạn khó nhất Design Solution đã làm thay cho bạn, việc còn lại là bạn cần học những thao tác để sử dụng nó mà thôi. May mắn là những ứng dụng của Design Solution rất hiệu quả nhưng mà lại dễ sử dụng, trực quan và sinh động. Quy trình vận hành của hệ sinh thái cũng rất khoa học và thực tế là những người bình thường cũng có thể học và vận hành được. Nếu tôi không có nhiều thời gian thì có làm được không? Giống như mọi nền tảng khác trong ngành kinh tế chia sẻ, Grab, Uber Tính linh hoạt về thời gian làm việc của hệ sinh thái kinh doanh online Design Solution là rất cao. Design Solution hoạt động dựa trên công nghệ thông tin, Internet, các ứng dụng điện thoại, laptop nên ở bất kỳ nơi đâu, bất cứ lúc nào bạn cũng có thể làm việc được. Vấn đề quan trọng mà bạn cần cân nhắc đó là lựa chọn thứ tự ưu tiên cũng như khả năng sắp xếp của mình để công việc kinh doanh phù hợp với cuộc sống và công việc hiện tại của mình. Ưu điểm lớn nhất của BC Solution là gì? Rất rõ ràng, đó là giúp bạn sở hữu một hệ thống kinh doanh với hàng trăm nhà phân phối, hàng ngàn khách hàng với 4 không, không vốn, không tự tìm kiếm khách hàng, không tồn kho và không giao hàng.